Xin chào anh em, hôm nay tôi xin hướng dẫn anh em cách sử dụng hột tài xỉu báo dung bốn mặt thì nói qua về cái hột tài xỉu báo dung bốn mặt con nào không tan anh em nhé không tan ở đây sẽ là bao cho em là thử nâm châm này ngâm nước muối xoay đèn chẻ hột và bao cho em tất cả các máy già anh em ạ thì à, với cái hột tài xỉu báo dung bốn mặt này thì nó sẽ bao gồm là một hột tài xỉu và một máy báo dung em nhé đấy bộ của nó sẽ bao gồm duy nhất là một hột ta chỉ có một máy báo sung duy nhất khoảng cách từ hột tới máy nó là 3 mét đổ lại anh em ạ thì lưu ý nhé với hột này thì nó có tầng sóng đặc biệt thì chỉ có cái máy của anh em mới thích hợp đấy mỗi máy là đều có một cái mã số riêng thích hợp riêng với cái máy cho nên là tất cả mọi máy dò không thể phát hiện được anh nhé đấy cái hột này thì nó có đầy đủ kích thước để phù hợp sân chơi với anh em cách chơi rất là đơn giản thôi anh em chỉ cần là luồn cho tôi duy nhất một cái hột này vào sân chơi đấy, và kết hợp với lại hai hột của người ta hột gì được em không cần quan tâm nhé đấy hay là nắp đĩa gì cũng được không ảnh hưởng gì thế thì tôi sẽ thử lâm châm cho em để em thấy được cái hột này nó là hoàn toàn bình thường nhé đấy, đây lâm châm trắng đấy, lâm châm trắng rất hít nhé đấy, đĩa của tôi nghĩ cũng vậy ok chưa đấy tôi sẽ tiến hành cho em cho nha đây, sẽ xoay kỹ cho anh em mình rõ đấy, rồi đủ sáu mặt anh em nhé xoay xuyên hết nhé anh em rõ không khác gì hột trợ anh em nhé đấy rất là trong ok chưa đây nắp mình đĩa tuổi cũng là hoàn toàn bình thường nhé lưu ý nhé nắp đĩa gì cũng được đấy nắp xanh, nắp sứ nắp quấn băng keo bọc trì không ảnh hưởng gì đấy chỉ cần luồn duy nhất một hột tài báo thôi tí tôi sẽ ngâm nước muối cho em thấy được nó là hoàn toàn bình thường em nhé cách chơi rất là đơn giản thôi đấy tôi sẽ lấy mẫu viên hai một bất kỳ nhé và bật máy lên đấy, và để trong người ngồi vị trí 3 mét đổ lại em nhé tôi sẽ nắp lên hướng dẫn anh em em lưu ý nhé đây tôi đã ghi rõ từng nhịp rung cho anh em đây một rung dài thì nó sẽ là mặt nhất hai rung dài nó sẽ à, ở ờ, hai dung dài nó sẽ là mặt nhị một dung ngắn nó sẽ là mặt lục hai dung ngắn nó sẽ là mặt à, ngũ không dung là mặt ba bốn anh em nhé như thế này đây đấy báo hai dung ngắn anh em đánh ngũ với tôi đấy có cũ thì cái tỷ lệ về tài nó rất là cao đúng không em lấy ngũ tài cho tôi ngũ tài này 11 nút ok lưu ý nhé em cứ để trong người sát với da thịt của mình để mình dễ dàng cảm nhận nhịp rung nó và em có thể đứng hay ngồi ở bất cứ vị trí nào cứ 3 mét đổ lại em không nên ngồi quá xa em nhé đấy như thế này đây máy báo một rung dài một rung dài thì em lấy vào nhất thôi đánh nhất đánh xỉu vì khi đã có nhất thì cái tỷ lệ về xỉu rất là cao đấy em đánh nhất đánh xỉu tôi em nhé nhất xỉu này 10 nút ok chưa thì à, khẳng định với anh em với cái hột tài xỉu báo dung bốn mặt này vẫn là chuẩn xác 100 phần trăm em nhé khẳng định với em là chuẩn xác 100 phần trăm đây là cái công nghệ mới nhất cho nên là 100 phần trăm công tác cho anh em kiểm tra thoải mái thử lâm châm ngâm nước muối soi đèn chèo hay tất cả các máy dò không thể phát hiện được em nhé máy tiếp tục báo một dung dài một dung dài em đánh bắn nhất nhất chỉ của tôi nhé nhất chỉ này đây tôi sẽ để đây để em cùng cảm nhận nhịp rung tôi nhé cái máy này thì rung rất là êm cho nên em cứ yên tâm em để trong người một mình em cảm nhận cái nhịp rung của nó em nhé như này máy báo hai rung ngắn hai rung ngắn thì em đánh mặt ngũ ngũ tài cho tôi nhé 11 ngũ tài ok rất là hiệu quả nhé đấy cách chơi rất đơn giản thôi anh em chỉ cần luồn cho tôi một hột duy nhất vào và kết hợp với hai hột của người ta hột gì cũng được em nhé như thế này đây một rung ngắn đúng không anh em có nghe được cái nhịp rung nó nó rung rất là êm nhé đấy, một rung ngắn thì là lục anh, anh lục tài tôi khẳng định là chắc chắn là có lục rồi lục tài nhé lục tài ok đấy thì chỉ có cái máy của anh em mới thu được cái tần sóng của hộp này cho nên tất cả loại máy rủa ở sân chơi không thể phát hiện ra anh em nhé đấy mỗi máy và mỗi bộ hộp này là nó có một mã số riêng thích hợp với nhau cho nên là không bộ nào giống bộ nào em nhé đấy cái nói qua về cái hột này cái hột này thì nó có thời lượng sử dụng là 3 tháng hết 3 tháng em muốn chơi thêm thì em liên hệ với tôi em đặt thêm hộp nữa về kết hợp với máy rung này em chơi tiếp của cái máy rung này ấy, nó được sử dụng pin 5 đến 10 ngày tùy thuộc tần suất em chơi nhiều hay chơi ít em thay pin thôi máy rất là nhỏ gọn này dễ dàng để em ngụy trang vào trong người em nhé máy báo là hai rung ngắn hai rung ngắn anh em đánh ngũ tôi ngũ tài nhé đấy, khẳng anh em là chắc chắn là con ngũ rồi ngũ tài này. đấy thì cái tiếng này ấy, thì khẳng định em nó là nó chắc chắn là có ngũ rồi thì vào tiếng phản anh em phải chấp nhận thôi đấy nó vẫn có cái tỷ lệ phản anh em ạ anh nhé thì em gỡ tiếp sau còn đâu cái hột nó sẽ báo chuẩn xác là một trăm trăm đấy con ngũ nhé đấy, thì cái này bị phản em gỡ tiếp sau đấy khẳng định với em là chuẩn xác 100 trăm đấy còn đâu là vào những tiếng phản thì anh phải chấp nhận anh em nhé như tiếng này đây máy tiếp tục báo hai dung ngắn hai hai dung ngắn thì có ngũ rồi em với ngũ tài thôi em nhé